chào tất cả anh em nhé rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi hỏi tôi thì hiện nay có những cái đồ bịp nào tốt nhất giúp anh em chơi giúp anh em giành thắng trong những sân chơi bầu cua và sân chơi tài xỉu thì hôm nay tôi cũng xin giới thiệu luôn với anh em cái sản phẩm này có thể giúp anh em đến bất cứ sân chơi lớn nhỏ nào anh em chơi anh em đều phải giành thắng khi mình đến sân chơi người ta hột nắp đĩa là hoàn toàn người ta và trực tiếp người ta làm cái thì à, trước tiên tôi sẽ giới thiệu anh em về đồ chơi tài xỉu trước sau khi giới thiệu xong tôi sẽ giới thiệu đến anh em về đồ chơi bầu cua thì à, đầu tiên thì ở đây trên tay ơi là một cái máy báo rung không tang về trò chơi tài xỉu anh em đến sân chơi tài xỉu anh em chỉ cần sắm cho mình duy nhất một cái máy này anh em đút vào trong người khoảng cách tối đa là 5 mét đổ lại nó sẽ báo rung rồi biết được ra tài hay ra xỉu để anh em chơi thì à, cụ thể cách chơi cách đánh như nào thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn này một cái đĩa một cái nắp và một ít hồ tài xỉu hồ tài xỉu ở đây tôi đã ngâm sẵn vào nước muối nó nổi hết này đấy thì để chính tỏ anh em thì, à, như mọi lần tôi có test cho anh em thì chính tỏ anh em những cái đồ này là hoàn toàn đồ bình thường để tôi test cho anh em để cho nó xanh chín thì đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hồ tài xỉu ra anh em nhé lấy ngẫu nhiên ba hồ tài xỉu gấp ngẫu nhiên này ba hồ tài xỉu à tôi sẽ lau khô đi anh em nhé lau khô đi nào lau khô đi nào khô đi anh em nhé đấy xoay luôn đèn cho anh em này hột là hoàn toàn trong vắt luôn anh em nhé xoay hết luôn này à, hột trong vắt luôn này đấy, hột là hoàn toàn bình thường đấy, hột là hoàn toàn bình thường đây là cái thanh nam châm này thử luôn tiếp cho anh em xem này này không hề hít này không hề hít này không hề hít này thử luôn anh em cái nắp này nếu mà nắp bị thì nó sẽ chặt cái nắp là hoàn toàn bình thường này Đấy, không hề hít này ok cho anh em đĩa này nếu đĩa bị thì nó sẽ hít chặt cái đĩa này hoàn toàn bình thường này không hề hít này ok cho anh em ừ. thì sau đây tôi sẽ test cho anh em nhé Giờ cách chơi rất đơn giản khi mình đến sân chơi mình chỉ cần bật cái máy rung người lên và mình đút vào trong người là tự động nó sẽ phân tích nó bao dung người biết thì cách chơi thì tôi sẽ hướng dẫn luôn anh em này khi mình đến sân chơi thì mình bật máy lên anh em đút vào người khoảng cách tối đa 5 mét đổ lại thì à, ba uh, ván đầu tiên mình đến sân chơi quan không mình không quan trọng là người ta đánh thì bao giờ đấy mình đến sân chơi mình bật nó lên thì ba ván đầu tiên anh em không đánh thì để làm sao để máy nó thu âm thu sóng mà nó tự trực tiếp nó phân tích về cái máy này để cho mình biết nhé thì ba ván đầu tiên anh em bỏ này một ván này bỏ này 11 tài này hai ván bỏ này 17 điểm tài này ba ván bỏ này 4 điểm xỉu ai bắt đầu tôi sẽ đánh cho anh em xem này trực tiếp tôi đánh cho anh em xem để chứng minh em độ chuẩn xác của nó nhé ván này xỉu này 10 điểm xỉu ai tiếp tục con này tôi sẽ đánh xỉu này 10 điểm xỉu tiếp này Đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em con này máy báo dùng nó báo tôi biết chắc chắn con này sẽ ra tài này mở này 14 điểm tài 13 điểm tài này 13 điểm tài này 100 trăm con này tôi sẽ đánh tài này mở này 11 điểm tài này đấy, rất là chuẩn đúng không anh em đấy, test cho anh em vài ván nữa nhé ván này máy báo dùng nó báo tôi biết chắc chắn ván này sẽ ra tài này 13 điểm tài anh em giờ rất là chuẩn test cho anh em hai ván nữa nhé ừ, để chứng minh em cái độ chuẩn xác của nó thì ờ, khi mình đến sân chơi thì mình chỉ cần mang cái máy báo dung này mình đút vào trong người đấy mình không quan tâm là ai làm cái cả đồ đạc của người ta anh em đút vào máy vào là tự động sẽ báo dung cho anh em biết được ra tài hay ra xỉu thôi con này máy báo tôi biết là con này chắc chắn sẽ có tài nhé mở này 12 điểm tài ok chưa test cho anh em một ván cuối này 100 trăm con này sẽ là xỉu nhá mở này 7 điểm xỉu đấy, anh em nhớ rất là chuẩn xác đấy, tôi tắt máy này đấy. Và đây là cái bộ đồ chơi cái sản phẩm tiên tiến máy báo dung không tan về đồ chơi tài xỉu đấy, anh em cần quan tâm thì có thể liên hệ thì tiếp tục tôi sẽ test cho anh em về bộ đồ chơi bầu cua thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít hột một cái đĩa và một cái nắp thì hoàn toàn những đồ hoàn toàn bình thường thôi thì cái bộ đồ chơi cái sản phẩm để anh em chơi thì anh em cũng chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy báo dung không tang bầu cua ấy là anh em đi sân chơi anh em có thể biết trước kết quả nó ra con gì để chơi và sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh anh em cái bộ đồ chơi cái hiệu quả của nó nhé thì anh nhắc lại lần nữa này mình đến sân chơi người ta hột nắp đĩa hoàn toàn của người ta và trực tiếp cho người ta làm cái anh em chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy này là anh em có thể chiến thắng giúp anh em biết trước kết quả chơi rồi tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba một bầu cua này đấy ngẫu nhiên ba hộp một cua nhé thử luôn nam châm anh em đây thanh nam châm này thử luôn anh em này không hề hít này đấy, không hề hít nhá không hề hít này anh em chưa hoàn toàn đĩa và hộp là hoàn toàn bình thường nắp này thử anh em này cho anh em xem luôn này này nắp này đây cho anh em xem là thực tế này nếu mà đồ bịp nó sẽ chặt luôn như nắp là hoàn toàn bình thường không hề hít ok cho anh em sau đây tôi sẽ bật cái máy này lên và trực tiếp tôi sẽ đánh cho anh em để xem chứng minh em cái độ hiệu quả nó liệu có chuẩn xác có giúp anh em chiến thắng trong sân chơi mình hay không nhé tôi sẽ bật cái máy lên này ừ. thì à, cũng như cái bộ đồ chơi tài xỉu thì là khi bật lên thì ba ván đầu tiên anh em không đánh để làm sao để máy này trực tiếp nó phân âm nó thu sóng của những hột đấy và nó sẽ báo dung về cho anh biết ba ván đầu tiên tôi không đánh nhá mở này hai cá một nai mở này một tôm một cua một gà mở này một tôm một cua một cá bắt đầu tôi sẽ đánh cho anh em xem này tôi sẽ cầm cái máy báo dung trực tiếp tôi đánh trên tay cho anh em xem luôn ván này cái máy báo dung không đang nó sẽ báo cho tôi biết chắc chắn sẽ có con bầu anh em nhé mở anh em xem này anh em chưa hai bầu để sát cho anh em xem luôn hai bầu một tôm rất là ok đúng không anh em tiếp tục này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé Đấy, sóc mạnh sóc nhẹ đều chơi được đều có thể đánh được như cái này máy báo dung nó báo tôi biết chắc chắn sẽ có con cá anh em nhé mở anh em xem này có hai cá hai cá một nai Đấy, rất là chuẩn đúng không tiếp tục này một trăm trăm cái này máy báo dung nó báo tôi biết chắc chắn sẽ có con tôm này mở này một tôm hai nai đấy, rất là chuẩn đấy, sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết đến sân chơi của người ta hộp nắp đĩa của người ta cho người ta làm gái luôn mình không cần phải làm gái. giờ mình chỉ cần sắm cho anh em sắm cho mình duy nhất một cái máy báo dung không tang bầu cua nào mình phải biết trước kết quả rồi ván này 100 trăm tôi sẽ đánh con cua này mở này một cua một gà một cá đấy, rất là chuẩn luôn đấy, tiếp tục test cho anh em vài ván nữa này 100 trăm con này tôi sẽ đánh con bầu anh em nhé mở anh em xem này một bầu một tôm một cua Đấy, rất là chuẩn đánh cho anh em hai ván nữa nhé Đấy, sóc mạnh sóc nhẹ cũng được mình đến sân chơi người ta mình không quan tâm là ai sóc cả đấy mình đều phải biết trước kết quả chơi thì đương nhiên mình sẽ là người giành thắng cuộc đơn giản vậy thôi 100 trăm tôi sẽ đánh con nai này mở này hai nai ba con nai đấy, rất là chuẩn sóc cho em một tiếng cuối này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé Đấy, ai sóc ai làm cái cũng được mình đều có thể biết trước kết quả chơi đơn giản vậy thôi 100 trăm con này tôi sẽ đánh cua nhé mở này anh em chưa một cua một nai một gà Đấy, ok cho anh em đây tôi tắt cái máy zoom rồi đi Đấy, đây tôi sẽ bóc luôn ờ, cho anh em xem này để chứng minh em cái hột ờ, hoàn toàn không tang không có gì luôn nhé đấy thì anh em đến sân chơi người ta anh em chỉ cần sắm cho mình duy nhất một cái máy báo dung bầu cua thì anh em chưa bầu cua của anh em là đánh tài xỉu anh em sắm cho mình cái máy báo dung tài xỉu là anh em chỉ biết trước cái quả chơi thì khi anh em lấy hàng thì em phải qua trực tiếp cửa hàng thôi test hàng thử hàng thoải mái luôn nói chung là anh em mình thuận mua vừa bán anh em cảm ok thì em lấy còn hàng hóa thì đảm bảo cho anh em anh em có thể là chơi anh em về anh em có thể kiếm tiền trong cái sân chơi của mình thì đơn giản vậy thôi thì anh em nhìn đây hoàn toàn không có gì luôn đấy thì ở trên tay đây là một chiếc điện thoại thì ở chiếc điện thoại này ngoài khả năng nghe gọi và mạng bình thường ra thì nó còn có chức năng có thể đánh được bài tất cả những trò chơi bài đá của Việt Nam này chiếc điện thoại này đều phải chơi được đều phải giúp anh em chiến thắng 100 trăm trong tất cả sân chơi mình thì cũng không nói nhiều nữa sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em để chứng minh nhau cái bộ đồ chơi cái hiệu quả này nhé anh em nhé thì cái máy này có thể chơi được tất cả trên 100 trò chơi bài đá Việt Nam này binh nốc niêng phỏng bài cào xì tố xì rách tiến lên nói chung là trò chơi nào đều phải chơi được thì anh em nhìn đây đây là chiếc điện thoại anh em nhìn hoàn toàn bình thường giao diện hoàn toàn bình thường luôn thì sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em nhé thì tôi sẽ lấy luôn bộ bài ra tôi test cho anh em thì à, đây là chiếc bộ bài anh em nhìn đây hoàn toàn không ai có thể phát hiện ra anh em này đây bài này thì một bộ sản phẩm của nó là nó bao gồm bài và điện thoại thì bài anh em nhìn này bài là hoàn toàn bình thường không ai có thể phát hiện ra anh em nhé đây ừ. bài này cả bản thân như tôi là một người thầy thợ chuyên về những cái lĩnh vực về những cái đồ bịp thì tôi nếu mà tôi không có chiếc điện thoại này thì tôi cũng không thể biết được nên khi anh em chơi anh em chỉ cần là sắm cho mình một cái điện thoại và bài bài khi anh em lấy sản phẩm này tôi sẽ tặng anh em luôn một cây bài luôn và 10 bộ bài đấy thì uh, anh em chơi thì anh em có thể đút cái máy này vào trong người được còn đây tôi quay video trực tiếp cho anh em thì tôi sẽ để trực tiếp cái máy này đây và nó sẽ báo trực tiếp cho anh em xem luôn đây tôi sẽ vào thực tế trực tiếp cho anh em xem luôn này trả ra này đấy cho anh em xem luôn này giờ ở ngoài Bắc thì anh em hay chơi trò chơi là liêng ấy ở trong Nam là anh em hay chơi chơi trò chơi là bài cào thì tôi sẽ test trực tiếp cho anh em hai trò chơi này là những trò chơi ăn tiền nhiều nhất thì tôi sẽ test luôn cho anh em thì trước tiên tôi sẽ test cho anh em về trò chơi nương anh em nhé test cho anh em một hai ván hoặc không cần phải test nhiều gì cả đây thực tế đây đây là nó có những phần mềm cài đặt sẵn này đây đây để tôi xem cái ờ, máy quay để sát cho anh em nhìn luôn thực tế nhé đấy thì đây tôi sóc này đây là cái ờ, chế độ là bỏ ná cho nhà cái lớn nhất anh em nhé ừ. thì khi anh em lấy cái sản phẩm này của tôi là tôi sẽ có giấy hướng dẫn đầy đủ cho anh em đấy, anh em nhìn này để luôn này đây máy báo bốn này anh em nhìn này tôi bỏ bốn lá bài tôi to nhất này một này hai này ba này bốn này bài tôi to nhất anh em nhìn này bài tôi nương này đấy ăn hết tất cả nhà chơi này anh em nhìn chưa ok chưa đấy tiếp tục anh em nhé nhìn này anh em nhìn này tôi đảo luôn loạn lên này đấy đảo luôn loạn lên này anh em nhìn này à, mình sóc xong mình chỉ cần cầm bài là mình bài mình cũng là to nhất rồi còn đây tôi quay video trực tiếp với anh em thì tôi để cái máy này của ở đây còn mình thường mình vào sân chơi mình đút cái máy này vào trong người là mình chơi được rồi đấy đây máy đã quét luôn này, anh em chưa máy đã quét luôn này đấy máy chỉ cần anh em cầm xong phát là tự động máy sẽ báo cho mình biết đây là cái máy thế hệ mới nhất hiện nay bỏ một lá ra này bài tôi to nhất này anh em nhìn này bài tôi là 7 điểm này bài hôm này một này ông này năm này ông này năm này bài tôi ăn hết này anh em nhìn chưa Đấy, ok chơi đây bài tôi bảy này ăn hết tất cả những người chơi này ok bài tôi thì khi anh em sắm cho mình một cái máy này thì lúc nào bài mình cũng là người to nhất nên anh em chơi thì bất cứ trò chơi nào anh em đều có giành thắng thì đây tôi sẽ test lại anh em về cái trò chơi bài cao anh em nhé vừa tôi test cho anh em về trò chơi bài nương rồi thì giờ tôi sẽ test đến cho anh em về trò chơi bài cao thì ở mỗi cái trò chơi bộ bài niêng thì nó sẽ có cái phần mềm riêng và bài cào thì nó sẽ có phần mềm riêng hoặc bài xỉ tố xỉ rách hoặc là tiến lên phẩm nói chung là mỗi, mỗi cái cái trò chơi bài đá thì nó sẽ có một cái phần mềm riêng khi em lấy cái sản phẩm thì tôi sẽ hướng dẫn đầy đủ anh em cách em sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi nó không có gì khó khăn cả đây đây là cái trò chơi bài cào nhá anh em nhé đây tôi ờ, để chế độ 5 nhà chơi này Ờ, khi ờ, cái trò chơi bài cào này thì anh em có thể chơi bao nhiêu nhà chơi cũng được 5 6 7 8 9 10 11 12 người đều có thể chơi được anh em nhé thì đây chơi đã sóc này sóc loạn đây này anh em này chơi 5 nhà chơi này 4 này anh em nhìn này bỏ 4 lá là 1 là 2 này 3 là 4 là bài tôi to nhất này anh em nhìn nhé xem có phải bài tôi to nhất không nhé bài tôi 8 điểm này bài này có 6 điểm này bài này có 4 này bài này có hai này bài này có một này anh em chưa bài tôi 8 điểm ăn hết tất cả người chơi ok chưa anh em đấy máy này nó báo là độ chuẩn xác của nó tuyệt đối 100 trăm không bao sai này được nên khi anh em chơi anh em lấy cái sản phẩm này của tôi thì cái đầu tiên là tôi sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng cho anh em cái vấn đề thứ hai là sẽ có chế độ bảo hành đầy đủ cho anh em như máy này là bảo hành anh em 3 năm luôn thì ờ, làm sao mình chơi mình còn thắng được thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em đánh thắng trước tiên ấy, tôi sẽ giới thiệu anh em bất cứ trò chơi nào đã liên quan đến đỏ đen thì nó đều có thiết bị gian lận trong đấy anh em biết thì anh em sẽ là người thắng cuộc anh em không biết anh em sẽ là người thua cuộc và cuối cùng mình sẽ là người mất tiền thì trên đây là những cái phần mềm và trực tiếp tôi đã lập trình ra và tôi sẽ là người biết trước kết quả chơi mà sau đây tôi sẽ đánh cho anh em để chứng minh anh em cái độ hiệu quả của nó nhé xem nó có chuẩn xác không liệu có thể giúp anh em kiếm tiền hay không nhé thì đây tôi sẽ mở ra này như con này là hai con cua một con gà hai con cua một con gà đóng lại này 100 trăm đánh từng đây tiền vào tôm này mở này hai tôm một cá hai tôm một cá đóng vào này chắc chắn 100 trăm tôi sẽ đánh con tôm tiếp này đánh từng đây tiền vào tôm này mở này đấy một tôm một gà một cua một tôm một gà một cua đóng vào này 100 trăm con này tôi sẽ đánh nai anh em nhé mở này đấy một nai một tôm một bầu một nai một tôm một bầu đóng này 100 trăm con này sẽ đánh cua này mở này đấy một cua một bầu một cá cua bầu cá đóng này 100 trăm con này tôi sẽ đánh cá anh em nhé hết tươi tiền một cá này mở này đấy có cá có bầu có nai đấy sau đây tôi sẽ đánh luôn về cái trò chơi tài xỉu này mở cho anh em xem này 13 điểm tài này đóng này con này 100 trăm đánh tài này 11 điểm tài đóng này chắc chắn tài tiếp này 11 điểm tài 100 trăm đánh xỉu này 11 à 10 điểm xỉu anh em nhá 10 điểm xỉu nhá đóng này 100 trăm đánh tài này 11 điểm tài đánh xỉu nhá 10 điểm xỉu tiếp tục xỉu tiếp này 8 điểm xỉu đây tôi để luôn cái um, sóc đĩa này sát đây cho anh em xem luôn này đây để sát luôn vào đây cho anh em nhìn cho dễ này đấy đóng này mở ra cho anh em xem bắt đầu này né này 100 trăm đánh nẻ này à đâu con này tôi đánh chẵn này sấp đôi này đấy con này 100 trăm đánh nhẹ này đấy ba trắng này 100 trăm tiếp tục đánh nhẹ này ba trắng tiếp này con này 100 trăm đánh nhẹ này ba vàng này chắc chắn con này sẽ có chẵn này Đấy, sấp đôi này 100 trăm đánh nhẹ này Đấy, anh em nhá rất là chuẩn xác đúng không anh em thì, ờ, trên đây là những phần mềm mà tôi đã trực tiếp lập trình ra nếu mà anh em là người biết trong những sân chơi mình là người biết thì đương nhiên anh em sẽ là người thắng cuộc nhưng nếu mình không biết thì mình sẽ là người thua cuộc thì ờ, hiện nay anh em đang chơi những cái trò chơi nào bầu cua tài xỉu sóc đĩa nào thì anh em chỉ cần là chụp hình cái trò chơi đấy anh em gửi qua Zalo cái số điện thoại hiển thị màn hình cho tôi là tôi sẽ cung cấp cho anh em những công thức quy luật để anh em đánh anh em sẽ biết trước cái trò chơi rất là đơn giản rất là dễ chơi ừ. thì ở bất cứ trò chơi nào anh em chỉ cần lấy điện thoại mình anh em chụp cái hình cái trò chơi đấy anh em gửi qua tôi là tôi sẽ cung cung cấp cho anh em những công nghệ những đồ chơi những cái phần mềm mới nhất để anh em có thể biết trước kết quả và cuối cùng mình sẽ là người giành chiến thắng thì à, tôi có hai cơ sở chính một là bến xe miền đông sài gòn hai là bên xem mỹ đình hà nội anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng tôi test hàng thử hàng trực tiếp đấy hoặc anh em ở xa tôi sẽ gửi cái phần mềm qua cho anh em đấy rất là đơn giản thôi phần mềm thì độ chuẩn xác của nó tuyệt đối 100 trăm đấy, giá cả thì để cho anh em cái giá cả rẻ nhất cho anh em vì tôi là người trực tiếp lập trình ra và cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối không màu sai này được anh em nhé thì anh em cần quan tâm thì liên hệ trực tiếp trên số điện thoại hiển thị màn hình còn cuối cùng thì tôi xin kết thúc video đây chúc tất cả anh em giành thắng trong mọi sân chơi mình xin chào anh em